chào mọi người quay lại kênh của mình đây <clears throat> hôm nay mình có một số máy cấu như thế này nha mọi người mọi người theo dõi rồi à, ủng hộ nhé đầu tiên con này hôm nay thì à, chỉ có một con máy năm thôi con này đa số máy đứng nhá đây con số 1 rất là mượt nha mọi người máy rất là mượt khóa này à, tí là có gì điện lại này khoảng cỡ 15 phút nữa nhé 15 phút nữa. đây Malaysia nhé con này là gì đây Shimano Alivio 1000 cược 1.5 vô 130m cược số 2 vô 100m cược số 3 vô 65m đây cột phía trong của nó đó ok ở đây thì uh, con đẹp này đây. bộ pin là bộ pin đồng nha mọi người pin đồng đổi tay trái phải gặp tay đều được hết con nào không được mình sẽ nói đây size thật của nó cũng khoảng là 1 ngàn thôi nhé rồi đây là con số 1 250 ngàn số 1 250 rồi số 2 số 2 là con này là carbon wing 300 Ryobi Ryobi Đây. con này toàn thân là carbon hết nha mọi người toàn thân là carbon hết đây size của con này cũng là size 3 ngàn mô pin là mô pin sống đó khuyến ra cửa cùng con à, đẹp này toàn thân carbon ruby này con này cũng sản xuất ở Nhật sản xuất ở Nhật nha mọi người ok còn này con số 2 mình bán 250 250 Rồi số 3 Số 3 con này là gì đây Shimano Shimano IC2 con này sản xuất ở Nhật size của con này thì khoảng tầm là một ngàn rưỡi tới hai ngàn con này có cột trợ lực có cột trợ lực nha mọi người toàn thân của con này kim loại hết đó ok toàn thân là kim loại con này thì ờ, ồ oh, mọi người đợi một chút mình nói là cái con ờ, con số 2 chốt con số 2 cược số 3 vô 209 cược số 4 vô 200 cược số 5 vô 150 nha mọi người ratio 4.6 rồi con số 3 này con số 3 à, RB test 8.5 8.5 thì cả khoảng tầm uh, 4 kg nha mọi người rồi cược số 2 250 225 cược số 350 cược số 4 120 m rồi IC2 toàn thân là kim loại đó cối động <coughs> cối trợ lực nha mọi người con này con số 3 mình bán 400 3 400 ngàn ok Số 4 Số 4 con này là Máy Hàn Quốc Hàn Quốc chất Nhật Máy rất là êm Đó Con này thì khoảng tầm size 2 ngàn Của nó là gì đây Tracker Leng Long Casting 6500 Auto Bowling 3 bi Ratio 5.4 3 bi Acus Tracker 6500 cược số 2 vô 200, 150m cược số 3 vô 100m con này cối nóng rồi à, con này thì toàn thân là kim loại hết nha mọi người đây cổ phía trong của nó đây toàn thân kim loại size con này khoảng tầm 2 ngàn máy rất là êm máy rất là êm nha mọi người rất là êm rồi con ơi con số 4 mình bán 250 rồi là một con à, con này là như Shimano à, Shimano Super Aero 5000 sản xuất uh, Japan luôn con này thì mô binh của nó mô binh chết nha mọi người mô binh chết cổ nông mô binh chết đây cổ nông mô binh chết size của nó là tầm size 5 ngàn cược cược thì uh, số 5 vào 200 m cược số 5 vào 200 m đây ngoài hình nó như thế này nha mọi người những con này thì thường thường gọi là mày tơi cầu biển cầu xúc ok rồi con ờ, con số ờ, năm mình bán bốn trăm rưỡi toàn thân con này ờ, hình như carbon hết nha mọi người carbon hết năm bốn trăm năm mươi ok rồi 6 6 <clears throat> là một con à, carbon sprinter ST 5000 size của con này thì à, khoảng tầm là 5 tới 6 ngàn nha mọi người 5 tới 6 ngàn đây một pin sống nhá một pin sống toàn thân của nó là carbon hết toàn thân là carbon đây qua con này thì à, để mình xem này mô pin sống cược số cược số 5 250 cược số 6 200 cược số 7 170 con này chắc cũng là cối nóng rồi đây con này cũng sản xuất ở à con này sản xuất ở Taiwan Taiwan xuất Nhật cho mọi người Taiwan xuất Nhật máy rất là êm đây khóa này khóa tay quán xích nhật đây qua đây khuyên ra ra ra cược này thì nó chỉ hơi dơ thôi cho mọi người vệ sinh này nhé hơi dơ về mọi người vệ sinh này nhé mọi người rồi con con số à, 6 mình bán 450 số 7 là một con à, một bình đuôi chuột con này là qua Carbon Spring GF 1000 RD RD là thảo mà nhanh size của con này thì khoảng tầm 4 ngàn 4 ngàn trên thảo mở nhánh nha mọi người 4.000 tí đó sản xuất ở Nhật con này toàn thân là carbon à không cái phần này là kim loại này đây là carbon này khóa mở này diệt đuôi chuột chĩa chặt rồi cứng nha mọi người mở ra có này thì uh, ờ, cước để mình xem cược này cược số 5 180m cược số 6 150m cược số 4 230m rồi ok rồi có gì thôi con chỗ uh, xả đá này cũng uh, xả cược này cũng uh, con đẹp cái này nhựa đã con này con số 7 số 7 này mình bán là 600 ok <clears throat> Số 8 Con này là Daiwa Sportline à, Sport Nova Cho cái tung bị dẹp Đây Size của con này thì khoảng tầm 5 à, tới 6 ngàn nha mọi người Size khoảng tầm 5 tới 6 ngàn Đây Cột của nó cột lớn nha mọi người Cột lớn toàn thân của nó kim loại cột này cột lớn đó mô bình động khóa mở này rồi con này con này Cược số 3 280m Cược số 4 200m Cược số 5 150m Ok Rồi con con số 8 à, mình bán 400 à đây thì khuyên cửa cờ à, ra cược này thì con đẹp nha mọi người con số 8 mình bán 400 ok số 9 con này là gì đây Shimano GT 7000 size tương ứng của nó cũng tầm 7 ngàn con uh, ờ, mô pin chết nha mọi người mô pin chết mô pin chết thì uh, máy tơi còn này thì ờ, đây mô pin chết máy tơi thường thường dùng để câu biển cược số 2 nó vô được 300m cược số 3 vô được 200m con này thì cối nóng nha mọi người cối nóng nha một bình chế Shimano ratio của nó 3.8 toàn thân của nó carbon hết toàn thân của nó carbon sản xuất ở Nhật đó rồi ok khóa này tay quay à, rồi tay quay lớn này dài GT nha mọi người con này con số 9 à nó chạy 3 bi này số 9 mình bán 450 ngàn ok rồi số 10 là một con đáy quá may năm loài lớn này cái này mình không biết là mất đá hay ở đấy không có đá nữa của nó là con này là chi Tana Sensor đây qua à ô con pin này <coughs> con pin ở đấy nha mọi người ta con pin luôn đây xả cối ok ô con này chạy 5 bí rồi mọi người <clears throat> con này chạy 5 bí nha nó bị mắc cửa hay cái gì đóng rồi á thì uh, ai mua thì mình sẽ mở ra mình vệ sinh cho mưa nha ai mua thì mình sẽ mở ra vệ sinh cho mọi người hình như nó bị mắc cửa ở trong rồi đây mọi người xem qua ngoại hình của nó đi, con này á cược số 4 vào 250 m cược số 5 200 m cược số 6 170 m đây đây các con này là con số 10 à, cũng kết thúc video ngày hôm nay mình bán 1 triệu 2 nha mọi người SS30 Cana Sensor 5B Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình